Úi rồi vồ mồi nhá anh em Cái béo là lại không sập nhỉ Đấy trọi nhau nhá Úi địt mẹ trượt rồi Hàm thế địt mẹ thôi con nào ché đấy ai à, mà trắng chế ra mặt mồi nha anh em sập hụt rồi Đây này trễ nha Mà trắng trễ giáp mắt mồi Mẹ kinh điển nhá Ôi, sập trượt được nhỉ chắc là phải ra nâng cầu tử lên lại anh em ạ sập mất con này trượt trắng lắm đấy lại trên lồng rồi nhá này gấu chưa đấy chắc là nó bị mắc cảnh anh em ạ sang bên này đấy đúng rồi đấy bên này con này mày có chết không nào xuống nào vẫn lại sang đây trên cầu tứ chưa tôi chắc phải ra lấy xong tuyệt vời nhá sập nha anh em đấy mẹ má trắng ché mồi sẽ ra mặt mồi luôn ok